Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tinh dầu trị cảm cúm Aviru cánh cổng vàng. Đầu tiên chúng mình cần chuẩn bị 2 lít nước đun sôi 100 độ các bạn nhé. Sau đó chúng ta cần 100 đổ thêm 100ml rượu trắng và không thể thiếu đó là tinh dầu mình sẽ nhỏ khoảng tầm 10 đến 15 giọt tinh dầu Aviru cánh cổng vàng. Sau đấy thì mình sẽ dùng khăn hoặc là một chiếc chăn để chùm kín đầu thì tinh dầu nó sẽ tập trung vào vùng à, vùng mặt của chúng mình và khi xông thì tinh dầu bốc hơi lên sẽ được len lỏi sâu vào trong đường hô hấp à, và tiêu diệt những cái virus vi khuẩn nằm ở trong khoang mũi khoang họng và đồng thời khi mà chúng ta thở ra gặp tinh dầu thì thì thì những cái virus vi khuẩn này nó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức và từ đó mà ngăn ngừa được tình trạng cúm lây lan cho những người xung quanh khi xông thì các tinh dầu sẽ làm thông mũi ngay lập tức và các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, ngạt mũi cũng sẽ bị tan biến luôn. Tinh dầu Aviru cánh cổng vàng thì rất là an toàn cho cả bà, bà bầu, trẻ em cũng như là người già. Và mỗi lần xông thì chúng ta sẽ thực hiện khoảng tầm 5 đến 10 phút. Ngoài tinh dầu cảm cúm thì bên mình còn có tinh dầu trị viêm xoang, tinh dầu xương khớp, đuổi côn trùng, tinh dầu tình yêu và tinh dầu say xe. Xin mời các bạn cùng trải nghiệm sự tuyệt vời của tinh dầu thiên nhiên cánh cổng vàng nhé.